Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay thì mình có mặt tại Mỹ Phước 2 Và vị trí hiện tại chúng ta đang đứng đó là ngay vòng xoay Mỹ Phước 2 nha cả nhà Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi review một lô đất Có diện tích là ngang 10 sau 30 Nằm gần ngay chợ khu vực Mỹ Phước 2 Lô đất này nằm trên đường N30 nha cả nhà Giá bán cực kỳ hấp dẫn Cực kỳ hấp dẫn Đó là 3,8 tỷ 3 tỷ 800 triệu và lô đất này à, theo mình tìm hiểu thì chính chủ gửi bán cực kỳ rẻ rẻ hơn so với thị trường nha mình có hỏi xung quanh thì à, à xung quanh người ta nói là 5 mét á rồi rơi vào 2 tỷ 2 tỷ rưỡi nói chung là mình nghe thì 2 tỷ rưỡi nhưng mà mình chưa có tìm hiểu xem là có đúng là 2 tỷ rưỡi hay không nhưng mà mình được biết là lô đất này cực kỳ rẻ và có rất là nhiều khách hàng cũng đang à, tìm mua rất nhiều khách hàng đang tìm mua nha cả nhà À và hiện tại mình đang đi đây là khu vực mà vào bệnh viện bệnh viện đa khoa Mỹ Phước nha bệnh viện này là cách đất của mình tầm khoảng là 500m đến 700m thôi ạ à. và từ vị trí này thì chúng ta sẽ à, đi ra quốc lộ 14 sorry à, từ vị trí này chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 13 tầm khoảng là 900m từ vị trí bệnh viện nha cả nhà bây giờ mình đang đi trên trục đường này là trục đường à, TC3 TC3 của à, Mỹ Phước 2 và chúng ta đang đi tới Mỹ Phước này lô đất của chúng ta thì nằm ở phía sau bệnh viện cách bệnh viện tầm khoảng 500m thôi ạ à. vậy mình sẽ tới bệnh viện và mình à, hướng ra ngoài kia đó, đó. cả nhà mà nhìn thấy ra sao ngoài kia không à, xe máy à, xe ô tô đang chạy á từ à, bệnh viện thì ra đó tầm khoảng 500m thôi chứ không phải đến 900m đâu 500m hay 300m thôi à và từ vị trí này chúng ta sẽ à, đây là bệnh viện nè cả nhà cả nhà thấy bệnh viện ạ à. từ vị trí này chúng ta sẽ đi thẳng ra đây bệnh viện nha cả nhà đó rồi từ vị trí bệnh viện nha chúng ta sẽ đi thẳng ra chúng ta sẽ quay ngược trở lại đường DB8 của Mỹ Phước 2 DB8 là một trong những con đường mà chợ tấp nập chợ rồi này kia rất là tấp nập và rất là sầm uất và bây giờ chúng ta sẽ quay lại nha cả nhà chúng ta sẽ quay lại hiện tại thì à, mình mới chào thôi mình mới chào ngày hôm qua hôm kia thôi nhưng mà có rất là nhiều khách hàng thì hỏi mua lô đất này và theo mình được biết thì khu vực à, vị trí đất của khách hàng á cũng như khu vực à, Mỹ Phước 2 này cái số lượng nền bán ra cũng rất là ít à, tức là khan hiếm hàng nha cả nhà rất ít người bán thì chúng ta sẽ đi lại ngay đường xanh đó là chúng ta sẽ rẽ trái trái nha cái video này mình à, sẽ review hơi à, dài một xíu để cho mà cả nhà cùng à, nắm được cái thông tin nha nắm được thông tin cũng như là nắm được cái vị trí của lô đất ạ à. bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái chúng ta sẽ đi tới DB8 và chúng ta sẽ đi tới NB11 và chúng ta sẽ à, gặp ngay lô đất nha và chúng ta đang đi rẽ trái đây cả nhà chúng ta đang rẽ trái chúng ta sẽ vào đưa bờ 8 nha đưa bờ 8 10 phút 2 đây là cái vị trí con đường mà chợ sầm út cái nhà thấy ạ à. hiện tại ở đây thì à, dân cư sống tấp nập rồi buôn bán kinh doanh à, khắp bên tay phải nha cả nhà bên tay trái là vị đất của Bigamex rồi thì vị đất này mình không có dùng tới được và bên tay phải là cả nhà thấy ha chợ buôn bán kinh doanh tấp nập buổi sáng là dân cư này cả nhà cả nhà thấy cái lượng dân cư không ạ lượng dân cư đi làm này di chuyển trên trục đường này khá là nhiều và trục đường T3 lúc nãy con ngoài ạ à. ở phía bên tay à, trái này của chúng ta là bệnh viện rồi cái vị đất của bệnh viện nên chúng ta bên viện mắt không có, có, có làm hết nha cả nhà giống vị đất cây xanh đó à, bên đây thì mình thấy là có hiệu cầm đồ này cầm đồ ờ, Minh Đức này Minh Đức 2 ở bên này là có tiệm vàng không ở nhà phân phối ga Minh Thành những nhà thấy đây chợ buôn bán kinh doanh tấp nập này ở mình vừa đi ngang qua đường NB13 này đây đường NB12 là bắt hóa xanh nha cả nhà ở đường NB12 là bắt hóa xanh này cả nhà thấy không ạ đây ở đây thì kinh doanh buôn bán tấp nập đây ạ rồi cả nhà thấy không cả nhà hiện tại ở đây là rất là tấp nập và rất là sầm uất đây là chợ nha cả nhà rồi bây giờ chúng ta rẽ phái vào sorry chúng ta sẽ rẽ trái vào NB11 là rổ vị trí lô đất nha cả nhà đây NB11 cái nhà thấy không ạ chúng ta sẽ rẽ trái vào NB11 và chúng ta sẽ đi tới lô đất lô đất thì nó nằm mà cách góc 30m cách góc 30m nha cả nhà 30 40m và mình à, đi tới kia một xíu thôi thì trên con đường này mình nếu mình buôn bán cũng cũng rất là, là thuận tiện và chúng ta đi à, di chuyển ra chợ chỉ tầm mất khoảng là vài bước chân thôi tầm khoảng 5 bước chân 5 hoặc 6 bước chân và đây đây là vị trí lý lô mình muốn review ngày hôm nay ạ lô này nó này sẽ nằm ngay chỗ cái nhà máy tôn nha chúng ta sẽ quay xe lại chúng ta sẽ quay xe lại như thế nhà phía trước kia là đường Đơ ờ, Bơ Năm ở phía trước của chúng ta là đường Đơ Bơ Năm hướng ra bệnh viện nha cả nhà ta sẽ quay xe lại và chúng ta sẽ quay lô đất nha hôm trước thì mình hỏi à, một anh à, sống ở căn nhà trọ này anh nói là ở đây 5 mét thì người ta bán à, hai tỷ rưỡi không biết là có đúng hay không bây giờ mình quay xe lại à, và đây là vị trí lô đất nha cả nhà vị trí lô đất thì nó sẽ nằm à, đây ngay nhà máy tôn đây cách à, từ cái mép nhà đi ra ra bên à, tay phải là 10 mét nha thì cái nhà này đang là 5 mét này qua bên này à, 5 mét nữa này là 10 mét từ khu vực này luôn nha cả nhà thì như cái nhà thái đi hiện tại ở trên trục đường này cái vị đất khá là hiếm nhưng mình đi quay à, cung đường cho cả nhà thấy á thì vị đất khá là hiếm cho nên là không còn đất nữa nha cả nhà và đây chính là cái à, vị trí lô đất giá là 3 tỷ 8 nha 3 tỷ 8 ngang 10 sau 30 à, ở đây là thuộc cư 100% và hiện tại là có số luôn cả nhà có số luôn bây giờ mình mình mua là mình ký công chứng luôn ở đây khách hàng rất cần tiền nha cả nhà khách hàng rất cần tiền để khách hàng uh, bán đi để khách hàng đầu tư những vị trí khác vị trí dụ khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú này hiện tại khách hàng cũng đã mua bên mình chú á chú đã mua bên mình hai hai lô hai lô lớn hai lô đất lớn ở tại Bicomac Đồng Phú cho nên là chú muốn bán để mà vừa đấy để đầu tư đó. rồi nếu như mình đi thẳng ra đây là đường Đôi bên em nha đây như cái nhà thấy ở đây thì uh, à, xây nhà trọ này như đây xây nhà trọ này cái nhà nhà thấy xây nhà trọ không ạ phía bên đây cũng nhà trọ này và bên đây cũng xây nhà trọ này qua đây bên đây à, phái này của chúng ta thì cũng là nhà trọ và phía bên kia thì cũng là nhà trọ nói chung là trên trục đường NB10 này thì à, nhà trọ xây ờ, gần như là 80 phần trăm xây gần như 80 phần trăm nha chỉ còn tầm khoảng là vài căn nhà ở thôi và trên trục đường ờ, nb 5 này cũng vậy đây, đây là trục đường nb 5 nha cả nhà trục đường này thì à, một hướng ra bên kia thì ra hướng là NB12 à, NB10 và đây thì các nhà Thái thì à, đi à, xa xa qua phía bên kia thì sẽ là bệnh viện Mỹ Phước à, đi xa xa kia là bệnh viện Mỹ Phước nha à, cách tầm khoảng là N10 ba ba con đường và đây là nhà, nhà trọ đó à, buổi sáng thì ở đây à, cư dân đi à, buôn bán cũng như là đi đi làm cũng khá là nhiều mình tận dụng à, buổi sáng sớm á mình đi quay nếu mình còn đi ờ, xong rồi mình còn lên ờ, khu công nghiệp Vinamec Đồng Phú nữa giá đây bà tỷ 8 nha nếu cả nhà mùa ờ, tới thấy hay thì hãy bấm like bấm like ha xem thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh chia sẻ cho, cho mình ạ Rồi, mọi thông tin chi tiết của lô đất thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhau vào những video sau ạ